Bạn đang xem bản tin, đăng clip nhảy múa khi máy bay đang di chuyển, cô Khái khiến ca kíp máy bay bị kỷ luật nặng, thậm chí khả năng cao bị đuổi việc. Có lẽ ờ, vì cảm thấy nhàm chán với trào lưu cài điện thoại ở cửa sổ để quay ờ, clip, một cô gái đã táo bạo múa may khi đứng ở dưới sân đỗ trong khi đối diện là chiếc máy bay vẫn còn đang di chuyển. Sau đó, cô sử dụng clip này và đăng lên top top thu về vô cùng nhiều lượt tim, lượt follow cho nick cá nhân của mình. Và hành động tưởng chừng như bình thường này cũng vô tình khiến cho nhiều người phải viết báo cáo, nhẹ thì bị kỷ luật và nặng thì có nguy cơ mất việc. Chỉ một người mà báo hại biết bao nhiêu người khổ sở chắc cũng chẳng cần nhắc thì mọi người cũng tự biết điều gì nên và không nên làm tại sân bay, có mỗi bạn nữ này là éo biết. Nhưng thôi cứ nhấn mạnh mạnh vâng, lại là động cơ máy bay là động cơ phản lực và nếu vâng, lọt quặng nó hút bạn vâng, vào thì chắc chỉ có nước gọi người nhà cầm chổi ra quét thôi. Nhiều ý kiến đang ủng hộ việc cấm cô gái này bay trong một hai năm để làm gương tại vì cô ăn rồi báo không. Người trong xã hội thật nhưng sống trong xã hội ảo. Cho nên một bộ phận không nhỏ của giới trẻ bây giờ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, những người khác có hay cô cô quan trọng. Cái lùm mía Em nói thật với các anh chị em chứ em dị ứng với cái mark hot tiktoker idol tiktok đeo chịu được. Nghe rẻ tiền vãi cờ. Dẹp nghĩa cái tiktok đó càng ngày càng giống cái nồi cám heo tạp nham. Tốt đâu không thấy toàn ba cái lố lang. Bảo sao giờ giới trẻ biến chất cũng một phần học từ đó mà ra chứ đâu. Ơ ờ, hay tại sao nó lại đờ si đứng ở đấy khi máy bay di chuyển. Thằng nào làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ liên quan gì việc nó up clip lên TikTok đâu.